chào tất cả anh em nhé ờ, rất là nhiều anh em chơi và cờ bạc thua tha và cũng anh em cũng muốn tìm kiếm những đồ chơi thiết bị cờ bịp tốt nhất mới nhất để anh em có thể chơi anh em có thể dành ra trong sân chơi sới bạc của anh em thì hôm nay đến với cái video này tôi xin giới thiệu đến anh em về những bộ đồ chơi công nghệ cờ bịp cao cấp mới nhất hiện nay mà cơ sở công ty tư vấn cờ bịp chúng tôi có thì, ờ, công ty tư vấn cờ bịp chúng tôi thì cũng hoạt động được tổng khoảng 12 năm rồi đấy thì à, chuyên vào những tất cả những đồ chơi thiết bị cờ bịp thì à, những cái bộ đồ chơi và sản phẩm mà cơ sở công ty tư vấn cờ bịp chúng tôi có thì nó gồm có bộ bầu cua nó gồm có nắp camera bầu cua hộp bầu cua báo dung bệ trôn đĩa khiển nước từ nano bột từ báo dung ờ, chấm từ nước điện từ đấy, rất là nhiều sản phẩm khác nhau để anh em chơi ví dụ như về đồ chơi tài xỉu gồm có nắp camera tài xỉu hột tài xỉu bao dung hột tài xỉu nặng nhẹ hột bão đấy hột bão dung sáu mặt nắp âm dương nắp hai chiều đĩa khiển đĩa âm dương nước từ nano bột điện từ uh, ờ, chấm từ báo dung nước từ báo dung cảm ứng đấy, rất là nhiều anh em nhé về đồ chơi bài bịp thì có kính áp tròng nhìn xuyên bài ví đổi bài áo đổi bài điện thoại đổi bài quần đổi bài điện thoại đánh bài à, mã vạch đồng hồ đánh bài ấy vòng đổi bài ấy, đồng hồ uh, cái thắt lưng đấy uh, ờ, để đánh bài rất là nhiều thiết bị đồ chơi về bài về đồ chơi sóc đĩa có bệ trôn bệ thảm bệ nước đĩa khiển uh, bệ nam châm bát hình uh, đĩa hình uh, đĩa hai chiều ấy uh, vị không ta vị từ vị cảm ứng uh, nước từ la lô uh, bột từ bột từ bó dung uh, vị uh, lặng chẵn vị nặng nẻ quân nón rất là nhiều anh em nhé về game thì uh, lập trình trực tiếp ra những game về bầu cua game tài xỉu game sóc đĩa giúp anh em còn biết trước kết quả chơi để giành chiến thắng thì anh em cố gắng theo dõi hết video này để tôi có thể giới thiệu đến anh em tất cả những công nghệ cờ bịp mới nhất để có thể giúp anh em ăn được tất cả sòng sới sân chơi cờ bạc anh em nhé thì uh, hôm nay tôi sẽ làm video về nói về tất cả những cái bộ đồ chơi cái sản phẩm hàng độc quyền mới nhất chúng tôi còn những cái sản phẩm thông thường thì cũng rất là nhiều đồ chơi để anh em lựa chọn anh em có thể lấy hàng anh em có thể qua trực tiếp cửa hàng tôi đây rất là nhiều đồ chơi vũ sóc đĩa thì đầu tiên tôi test cho anh em về sóc đĩa ấy thì ở đây là cái bộ sản phẩm hàng cao cấp độc quyền mới nhất về sóc đĩa của chúng tôi bao gồm một thiết bị bao dung hai nội dung dịch nước cảm ứng bao dung điện tử cái bộ đồ chơi cái sản phẩm này thì mình đến sân chơi đến sòng sới bạc thì anh em chỉ cần là chặn tay vào uh, cái quân vị sóc đĩa bốn trắng hoặc là bốn đen là nó sẽ báo dung cho anh em biết được 100 trăm ra chẵn hay ra nẻ mình chơi rồi đấy, rất là ok rất là chuẩn xác luôn thì sau đây tôi sẽ test luôn cho anh em nhé tôi để cái nút này đây thì ở đây nhiều anh em thắc mắc mà không biết nó hướng dẫn rồi nó dung như nào thì đây tôi sẽ để luôn cho anh em đây anh em nhìn này lẻ một dung sấp đôi hai dung tứ tử không dung thì ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn một cái bát cái đĩa đây tôi lấy luôn một cái bộ bài ra này đấy à, tôi bóc luôn anh em nhé bóc luôn rồi nhanh à. thì anh em nên nhớ cái bộ sản phẩm này thì mình đến sân chơi đến sòng sới bạc của người ta thì là bát đĩa quân vị tất cả thứ của người ta anh em chỉ làm sao anh em đến sân chơi anh em làm sao anh em chặn tay vào quân vị của người ta là mình thắng ở đây anh em nhìn là bộ bài hoàn toàn bình thường này đấy rồi tôi lấy luôn bốn vị này tôi cắt luôn đấy cắt luôn bốn vị này cho anh em dễ nhìn anh em nhé thì cách chơi của bộ đồ chơi sản phẩm này mình chỉ cần là chặn tay bốn trắng hoặc bốn đen là ok anh em nhé chỉ cần bốn trắng là bốn đen là ok thôi anh em đây tôi sẽ cắt con vị thì nếu mà để cắt bộ con vị mà nó tròn đấy thì nó mất rất là nhiều thời gian đây tôi sẽ cắt vuông con vị để test nhanh cho anh em để cho anh em biết được cái độ dung nó như nào anh em nhé điều còn anh em nào cần quan tâm cụ thể hơn kỹ hơn về cái sản phẩm thì anh em có thể nhấc máy lên điện thoại trực tiếp qua số điện thoại hiển thị màn hình để chúng tôi có thể tư vấn anh em giúp anh em có cái đồ chơi thiết bị bịp tốt nhất để anh em chơi anh em giành thắng trong cuộc chơi của anh em nhé à, tôi sẽ cắt hết ra cho anh em xem này Đấy, tôi cắt hết anh em nhé đây tôi cắt vuông quân vị anh em nhé sau đây tôi cắt xong tôi sẽ hướng dẫn cho anh em này đây cắt hết bốn bộ quân vị ra thì cách chơi anh em là trước khi đi vào test cho anh em để chứng minh anh em cái bát đĩa quân vị là hoàn toàn bình thường ở đây tôi chuẩn bị sẵn thanh nam châm này đây là nam châm máy bay anh em nhé nam châm cực kỳ hít cực kỳ mạnh anh em nhìn này thấy chưa ok chưa quân vị không hít đúng không đĩa này đĩa hoàn toàn bình thường không phải đĩa nam châm không phải đĩa camera không phải đĩa vịt này đấy bát cũng vậy anh em nhé ừ, hoàn toàn bình thường ok cho anh em không hề hít xoay luôn đèn này anh em này anh em nhìn này bát này xoay xuyên hết này đấy, bát tôi vẫn ăn cơm đựng cơm ăn hàng ngày thôi anh em nhìn chưa đấy, đĩa này đĩa vẫn đựng tôi ăn hàng ngày xoay xuyên hết đĩa hoàn toàn bình thường quân vị anh em này đấy, tôi soi luôn quân vị anh em này đấy, không hề không một cái dấu vết gì cả đây là quân vị hoàn toàn bình thường bát đĩa hoàn toàn bình thường anh em nhé ừ. đấy, anh em nhìn chưa ok chưa sau đây là tôi sẽ test luôn cho anh em thì ở ờ, đây đây là cái nội dung dịch nước điện từ anh em nhé mình đến sân chơi mình bóc nó ra đấy, có nghĩa trước khi anh em vào sân chơi làm sao anh em bóc nó ra đấy, anh em nhỏ một giọt vào đầu tay không còn nhỏ nhiều một giọt nó không còn nhiều anh em nhé đấy anh em chạm vào bốn mặt trắng hoặc là bốn mặt đen của con vị anh em nhé đây em nhìn là sản phẩm nó bao gồm chỉ có một là máy bao dung hai là dùng dịch nước điện tử thôi là ok đến rơi nhỏ vào đầu tay cất cái độ này đi đấy và cái máy bao dung này mình đút vào trong người khoảng cách bắt xa là 10 mét đổ đại là bao dung anh em biết thôi anh em nhìn này tôi chạm này anh em chạm bốn mặt trắng hoặc là bốn mặt đen của con vị là nó sẽ bao dung này thử lại nam châm anh em này không hề hít này ok anh em ừ sau khi mình bôi một con vị tầm khoảng 3 đến 5 giây sau nó sẽ tự động nó sẽ báo về cái máy rung này cho mình biết được thì anh em đây anh em xem cái hướng dẫn này xem có đúng nhá nẻ một dung sấp đôi hai dung tứ tử không dung anh em nhá tôi sẽ bật cái bao dung này và tôi để cái cốc này để nó rung vọng cho anh em biết được ra chẵn ra nẻ anh em đánh nhá bật đây này bắt đầu tôi sẽ sóc cho anh em xem này anh em nghe thấy chưa một dung này một dung đánh lẻ này đánh ít tiền vào lẻ này ba thằng này anh em chưa ba thằng ok chưa tiếp tục này hai dung này chắc chắn là sấp đôi này đánh tư tiền vào chắn à, chắn này sấp đôi này anh em chưa ok chưa tiếp tục này một dung này nẻ này hết tươi tiền của nẻ này mở cho anh em xem này ok chưa đây là cho anh em xem này chẵn này tôi mở hẳn lên cho anh em xem này đây như này anh em nên nhớ là nguyên lý của nó là khi mình sóc thì nó đang ở chế độ động nhưng khi mà động xong rồi nó để ở chế độ tĩnh thì tự động nó sẽ báo dung về cái máy này anh em nhìn này tứ tử không dung đúng không bốn đen này này sóc loạn này đấy đang ở chế độ động thì nó sẽ không rung đấy, khi về chế tính thì tự động nó sẽ báo cho mình biết nhưng ván này cũng không rung không rung chắc chắn là thứ tử bốn trắng bốn đen là không rung anh em nhé sắp đôi anh em nhìn này này sắp đôi sẽ dùng hai cái này anh em nhé đang chế độ động không rung là khi mình đặt xuống chế độ tĩnh này nó rung này anh em thấy chưa nẻ này anh em nhìn này ba đen này ừ, này Đấy, anh em chưa nẻ rung một cái là ba trắng này anh em nhớ ba đen ba trắng thì nó sẽ dùng một cái sấp đôi hai cái đấy tứ tử không dung ok cho anh em đấy đây tôi bóc luôn con vị anh em này ok chưa đấy, tắt cái máy dung đi nhá ừ, bóc luôn con vị anh em này đấy, 100 trăm với cái sản phẩm này khi anh em chơi thì 100 trăm không để lại tăng chứng luôn ok chuẩn xác luôn anh em nhé này đấy anh em chưa ừ, sản phẩm này là chuẩn xác luôn tuyệt đối 100 trăm luôn rất là ok máy báo dung là rất là êm anh em nhé bạn máy báo dung rất là êm kể trong đêm tối yên tĩnh cũng không ai có thể phát hiện ra gì luôn đấy sau đây tôi sẽ cất đồ chơi sóc đĩa đi và tôi sẽ test đến cho anh em về đồ chơi tài xỉu thì tài xỉu đây thì cách chơi của bộ đồ chơi tài xỉu như nào đây tôi cất bớt cái đồ ấy nhá thì bộ đồ chơi tài xỉu ấy, thì chơi ấy, rất là đơn giản rất là dễ chơi khi anh em đến sân chơi đến sòng sới anh em chỉ cần mang máy dung tx 100 này và nội dung dịch nước điện tử có dung này đây là anh em nhớ đây là sản phẩm cao cấp độc quyền mới nhất của chúng tôi nhé thì cách chơi hột chén nắp là hoàn toàn người ta đến sân chơi chạm tay vào hột tài xỉu nào nó báo rung qua máy báo rung này cho anh biết được ra tài ra xỉu tài thì nó sẽ rung dài xỉu rung ngắn anh em nhé bắt đầu là tôi sẽ test luôn cho anh em này thì ở à, trên đây tôi đang ngâm sẵn một ít hột tài xỉu thì anh em đã nhìn thấy đây hột là hoàn toàn bình thường anh em nhé đây hoàn toàn những cái hột chợ anh em ạ đấy thì tôi sẽ gấp ngẫu nhiên là vài hột và tôi lau đi anh em tôi sẽ gấp ngẫu nhiên vài hột nhé ừ và tôi nấu khô lên hột là tôi để vào bát nước muối nó nổi nên chắc chắn 100 trăm nó sẽ là hột bình thường thôi ừ. thử nam châm này không hề hít này anh em này sóc này, này lấy ngẫu nhiên lấy ngẫu nhiên này đấy ngẫu nhiên ba hột nhá đây thử nam châm nhá không hề hít đúng không chính của anh em hột hoàn toàn bình thường đúng không anh em đĩa này không hề hít này đĩa này đĩa không phải đĩa nam châm không phải đĩa hai chiều không phải đĩa bịt đấy nắp này vậy này không phải nắp camera không phải nắp bịt không hề hít cho anh em nhé đấy nếu đầu bịt nó sẽ ít chặt đấy sau đây này tôi test luôn cho anh em nhé đây so luôn điện là hột tài xỉu cho anh em xem này khi anh em đến sân chơi đến sòng sớm người ta anh em chỉ cần làm sao anh em chạm tay vào cái hột tài xỉu là được anh em nhé đấy anh em chỉ cần làm sao chạm tay hột tài xỉu được đây này hoàn toàn 100 trăm không gì luôn đều đấy kích cỡ hột khác nhau luôn anh em nhìn này anh em nhìn nhé hột này hột 11 ni hột 12 ni hột 13 đi này ba hột ba kích cỡ khác nhau này để luôn này tôi test luôn cho anh em xem đấy cách chơi này đến sân chơi người ta nó cũng dạng như sóc đĩa nhưng cái này nó là về nước này là nước từ và đồ chơi về tài xỉu nhiều anh em thắc mắc mà nếu em lấy cái đồ chơi tài xỉu này em có thể chơi được bầu cua không có thể chơi sóc đĩa không thì xin thưa anh em là hoàn toàn không nhá anh em lấy tài xỉu thì chỉ chơi tài xỉu lấy bầu cua chơi bầu cua lấy sóc đĩa chỉ chơi sóc đĩa vì sao cái nước điện từ này thì nó chỉ kết hợp với cái máy báo dung tx 100 này dành cho sóc đĩa thôi à, dành cho tài xỉu thôi còn cái đồ chơi sóc đĩa này chỉ chơi cho sóc đĩa bầu cua chỉ chơi bầu cua đây tôi này anh em nhìn này đến sân chơi nhỏ một giọt đấu tay không còn nhiều anh em nhé nhỏ một giọt thôi đây tôi chỉ cần làm sao chặn tay hồ tài xỉu tôi kiểm tra ví dụ anh em có thể thử nam châm anh em chặn tay hồ tài xỉu anh em xoay đèn hoặc làm cách nào để anh em chặn tay hồ tài xỉu là được anh em nhé sau đây tôi bật cái máy rung lên này đấy tôi để cốc này để nó rung vọng cho anh em biết luôn nhé tôi sóc này tài nó sẽ rung dài xỉu rung ngắn anh em nhé nguyên lý chơi rất là đơn giản rất là dễ chơi anh em nghe chưa đấy sắp xong nó sẽ báo rung luôn cho biết tài thì nó dung dài xỉu dung ngắn con này xỉu này đánh ít tiền là phải xỉu này mở này anh em chưa một hai năm tám điểm xỉu ok chưa xỉu tiếp này dung ngắn là xỉu này mở này anh em nhớ một ba sáu mười điểm xỉu rất là chuẩn xác luôn anh em sóc mạnh sóc nhẹ ai sóc ai nào cái được anh em nhé sản phẩm này bất cứ ai sóc bất cứ ai làm cái đều chơi đều thắng luôn tiếp tục tôi lại đánh xỉu này mở này anh em nhớ một ba năm chín điểm xỉu rất là chuẩn xác luôn anh em sóc mạnh sóc nhẹ đều được hết anh em nhé tiếp tục con này xỉu này đánh tươi tiền và xỉu này mở này hai ba bốn chín điểm xỉu rất là chuẩn xác luôn anh em ừ. máy báo chuẩn là tuyệt đối 100 trăm luôn con này lại xỉu tiếp này mở này một ba ba bảy điểm xỉu ok chưa anh em Đấy, rất là chuẩn xác luôn con này 100 trăm tài này đánh hết tươi người tiền một tài này có tiền đánh hết tài này em nhìn này mở này ba năm năm ba năm năm mười ba điểm tài ok chưa đây tôi lại cầm cái máy rung ở đây tôi để sát máy quay anh em nghe xem nó có rung có to không nhá đây đấy rung dài này đấy nhưng cái này muốn chắc chắn là anh em tôi để sát máy quay thì anh em cũng không thể nghe thấy được vì làm sao cái máy rung là rất là êm tôi quay video cho anh em cố tình tôi để một cái cốc này để làm sao để nó rung nó vọng lên để cho anh em có thể nghe thấy thôi còn khi anh em vào sân chơi vào sóng sới bạc anh em đút vào trong người thì không ai để biết được sản phẩm này là cao cấp độc quyền mới nhất của tôi 100 trong không tan luôn con này 100 trăm con này tài này đánh hết tươi tiền vào tài này đánh cả người vào tài này mở này ok cho anh em tôi rất là chuẩn xác với anh em tôi tắt máy dùng nhá đấy anh em cần quan tâm tư vấn về cái bộ đồ chơi này thì cũng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi tư vấn anh em nhé tiếp theo đến là tôi sẽ test cho anh em về trò chơi về bầu cua về bầu cua thì đây cái sản phẩm mà tôi muốn giới thiệu anh em ngày hôm nay đây đấy bầu cua thì à, nó cũng bao gồm là nội dung dịch nước điện tử và cái máy BC50 đây là cái dung dịch keo bôi cảm ứng nano điện tử đấy thì anh em đến sân chơi anh em chỉ cần chạm tay một bầu cua thôi thì nhiều anh em cũng thắc mắc là không hiểu nó dung như nào dung làm sao thì đây tôi đã viết sẵn những cái giấy hướng dẫn đây để cho anh em xem đây nhá sau đây tôi sẽ test luôn cho anh em này chuẩn bị sẵn ít hộp bầu cua tôi xong đây này anh em nhìn nhá tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hộp bầu cua đấy ba hộp bầu cua tôi bỏ hết những cái đấy ra đấy đấy ngẫu nhiên ba hộp bầu cua anh em chưa ba hộp bầu cua này cách chơi này mình đến sân chơi à, trước khi tôi đi vào test cho anh em để chứng minh anh em thấy hột này hoàn toàn bình thường là thứ nam châm này không hề hít này anh em nhá không hề hít đấy thử một đĩa này đĩa cũng hoàn toàn bình thường anh em nhé đấy thử, thử nắp bông cua này nắp hoàn toàn bình thường này đấy, không hề hít này anh em nhìn này hoàn toàn bình thường anh em chưa đấy thì chính tổ ám sao chính cái nắp cái đĩa cái hột này là hoàn toàn bình thường đấy không phải đồ bịp thì đây cách chơi này anh em nhìn này cách chơi anh em đến sân chơi ấy, đây anh em đến sân chơi anh em chỉ cần uh, nhỏ một giọt vào đầu tay à, tôi chỉ cần nhỏ một giọt đầu tay tôi chạm tay một mặt của một hột bầu cua anh em nhé đây ví dụ tôi chạm vào mặt này một mặt của hột bầu cua nó sẽ báo dung 6 mặt 6 nhìn dung khác nhau để cho anh em biết luôn đây thử lại nam châm này không hề hít này hột bầu cua hoàn toàn như hột bình thường không có gì dấu hiệu gì phát hiện đây nha anh em nhé cái bộ đồ chơi cái sản phẩm này 100 trăm không tang luôn đây tôi sẽ bật cái máy zoom rồi tôi sóc cho anh em luôn này bật đây này anh em nhìn nhá đây anh em nhìn cái công thức của nó này đây, tôi để sát đây cho anh em xem bầu một dung ngắn cua không dung na hai dung ngắn tôm hai dung dài cá ba dung ngắn gà ba dung dài đây tôi sẽ để một hột đây khi sóc xong tôi sẽ để vào những cái vị trí này cho anh em xem luôn nhé đây sóc này anh em nghe thấy chưa một cái dung ngắn một dung ngắn này con này 100 trăm anh con bầu này à, anh em nhìn này 100 trăm anh bầu này à, để đây cho anh em xem dễ này anh con bầu mở này xem có bầu anh em nhé có bầu đúng không anh em rất là chuẩn xác đúng không anh em Đấy, có bầu có tôm có cá rất là chuẩn xác đúng không tiếp tục này anh em nghe cái nội dung của nó nhé anh em nghe gì chưa con này là hai cái rút dài thì tôi sẽ đánh con tôm này Đấy. đánh mũi tiền được vào tôm này mở cho anh em xem có tôm nhá có tôm đúng không anh em một tôm hai bầu chuẩn xác đúng không anh em tiếp tục đây, sóc mạnh sóc nhẹ cũng được cái sản phẩm này ai sóc ai làm cái được đều chơi được đều thắng được luôn anh em nghe chưa đây cho anh em xem xem này ba cái dung dài liên tiếp thì vấn này chắc chắn 100 năm đôi anh con gà này Đấy, đánh tương người tiền một gà này mở này anh em chưa hai gà một cua rất là chuẩn xác đúng không anh em tiếp tục này sóc mạnh sóc nhẹ được nhé đây tôi sóc mạnh Đấy, ai sóc ai làm cái được sóc mạnh sóc nhẹ đều được hết độ chuẩn xác của nó tuyệt đối luôn anh em nghe hay chưa đấy ván này một cái rung ngắn này đánh 100 trăm bầu này hết tương tiền một bầu này mở này anh em chưa hai bầu một tum đấy ván này tôi sẽ cầm cái máy nó rung lên nhé đấy đây để sắp máy quay cho anh em nghe này đấy con này nó là hai cái dung ngắn hai dung ngắn này con này 100 trăm tôi anh nai này thì uh, cái máy nó dung khi tôi để vào sát máy quay thì anh em cũng không thể nghe gì luôn vì làm sao cái máy này nó rất là êm tôi quay video anh em tôi để vào cái cốc này để nó rung vọng lên cho anh em biết thôi con này 100 trăm đánh nai anh em nhé hai ngắn đánh nai này mở này anh em chưa có nai không anh em rất là chuẩn xác luôn anh em tắt máy nó rung nhỉ đây tôi bóc luôn cái hộp cho anh em xem luôn này ừ sản phẩm này bao anh em 100 trăm không tan trứng luôn đấy cái sản phẩm này thì anh em chơi anh em có thể đến bất cứ sân chơi bất cứ sòng sới nào chơi đều thắng được hết đây anh em chưa 100 trăm không tan trứng luôn ok cho anh em đấy đây, sau đây tôi sẽ test cho anh em về đồ chơi về cái máy điện thoại đánh bài đấy thì đây đây một chiếc điện thoại đánh bài anh em nhé thì cái chiếc điện thoại này thì nó thiết kế nó không khác gì một cái chiếc điện thoại bình thường đây vào mạng nghe gọi tất cả thứ bình thường ngoài chức năng mà vào mạng nghe gọi ra thì nó còn có chức năng là đánh bài giúp anh em chơi anh em có thể đánh được tất cả trò chơi bài đá như chiếc máy điện thoại này có thể đánh được liêng nóc phỏng binh bài cào nói chung là tất cả các trò chơi của bài đá của Việt Nam này đều chơi đều thắng hết đấy thì hiện nay ở anh em ở ngoài Bắc thì anh em hay chơi về trò chơi bài bài liêng đấy ở trong nam thì hay chơi về bài cào những cái trò chơi đấy nó ăn được tiền rất là nhiều thì sau đây tôi sẽ test cho anh em về hai rồi trò chơi bài đấy nhá thì ở đây cái bộ sản phẩm của nó bao gồm chỉ là một là bài hai là cái điện thoại này đấy và khi anh em lấy sản phẩm thì tôi sẽ tặng anh em nguyên một cây bài đấy, tặng anh em một cây bài và tặng kèm anh em một tai nghe đấy, giá thì đảm bảo anh em là giá rẻ nhất cho anh em chế độ bảo hành như cái máy này bảo hành anh em là bốn năm luôn ok luôn chuẩn xác luôn sau đây tôi sẽ test luôn cho anh em nhé đây tôi sẽ bóc luôn cái bộ bài ra nhé tôi bóc luôn này Đấy, cái này dạy tôi bóc nó nhanh tay móng tay tôi nó xước bóc nó khó này anh em như này bài thì nó thiết kế không khác thì một bộ bài bình thường anh em nhìn nhá không khác thì bộ bài bình thường đấy à, nhưng ờ, ngoài cái ấy ra thì là cũng phong trao các thứ đầy đủ bộ bài hoàn toàn bình thường luôn ừ. thì, ờ, ngoài cái nó thiết kế như cái bộ bài bình thường ra thì nó có chức năng là nó sẽ làm cái những cái mã vạch ở trên cái điện thoại này và ở trên cái bộ bài này và cái điện thoại nó sẽ có thể quét được thì sau đây tôi sẽ test cho anh em về trò chơi, chơi bài cào nhé thì uh, khi tôi quay video cho anh em thì tôi cố tình tôi sẽ để vào cái máy này để cái chế độ màn hình hiển thị để cho sáng cho anh em biết được khi mình vào sân chơi và sới bạc ấy thì anh em có thể đút vào trong người hoặc anh em tắt màn hình như là được anh em nhé đây tôi sóc này bài cao này đây tôi đang để là chế độ bốn người chơi cái chỗ báo cho nhà cái lớn nhất anh em nhé bỏ ná máy này rất là nhiều chế độ khác nhau này năm này bỏ năm lá bài tôi to nhất này một này hai này ba này bốn này năm này anh em nhìn này bài tôi to nhất anh em nhé nhìn này 9 điểm này ông này có 6 này ông này 6 này ông này một này ok cho anh em đấy rất là chuẩn xác luôn anh em đây tiếp tục này máy báo thì không màu xanh này được anh em nhé ấy máy báo thì không màu xanh này được chuẩn xác tuyệt đối luôn khi anh em có cái sản phẩm có cái máy đánh bài này thì anh em phải chiến thắng trong mọi sân chơi về bài vị ấy đều chơi hết bình nhưng nóc vòng bài cào tất cả thứ đều chơi được đều đánh được đấy chơi được tất cả trò chơi bài đá Việt Nam này ừ. anh em nhìn này nhiều những cái máy mà đời thấp ngày xưa khi anh em chơi anh em bắt buộc anh em phải để thấp này thì anh em mới chơi được nhưng cái máy này anh em có thể đưa qua để cao này anh em nhìn này để gần để xa đều báo rồi nhỉ để hẳn lên cao vẫn báo rồi anh em nhé nhìn này để khoảng cách trên cao này tính dưới đất trên cao này vẫn không thể báo được cầm ngay đưa qua nó báo được rất là nhanh đây tôi bỏ ba lá ra này một hai ba này anh em nhìn này bảy điểm này ông này năm này ông này hai này ông này sáu là bài tôi bảy điểm to nhất này anh em chưa ok chưa ừ. ở ván này tôi sẽ test cho anh em về trò chơi bài cào anh em nhé đây tôi test cho anh em về trò chơi bài cào này à, bài cào nhé, chơi luôn 5 người đi 5 người chơi đi đấy 5 người chơi được anh em nhớ nhá ở ngoài Bắc thì người ta hay chơi bài niêng thì là nó ăn được nhiều tiền trong Nam thì bài cào bình niêm nóc tất cả thứ nói chung là tất cả trò chơi bài ná đều chơi được anh em nhỉ ai sóc được anh em chỉ cần khi cầm một bài anh em đưa qua là được đây cho báo này báo một này đấy đây hai này quên hai này báo hai này đây tôi để chế độ âm thanh nhé thử tôi bỏ bỏ hai nán luôn này anh năm nhận người chơi này anh em chưa 9 điểm ông này 10 điểm ông này là 10 điểm là bé nhất nhé trong bài cào thì là 9 điểm là to nhất ông này là 10 không ông này không điểm này ông này là 7 này ông này là 7 này tôi 9 điểm toàn hết này anh em nhìn chưa tiếp tục này vừa là tôi để cái chế độ âm thanh đấy là loa ngoài cho anh em biết của khi anh em chơi đấy đây là tôi để cái chế độ là tai nghe để là tôi có thể bắt được qua tai nghe tôi biết còn khi mình vào sân chơi ấy, thì nhiều anh em muốn nếu mà để nó to như này thì không ai có thể biết được như đây tôi đang để chế độ tai nghe tôi để vào tai nghe tôi nó báo trực tiếp cho tôi và khi anh em chơi anh em tắt cái màn hình gì này anh em biết đây nó đang báo qua tai nghe tôi nhé đây đấy báo này đấy báo rất nhanh báo rất là nhạy đây sóc xong đưa phát là nó báo luôn đấy rất là nhạy luôn này tiếp tục này Đấy, báo rất là nhạy đây nó báo 6 này anh em nhìn này một này hai này ba này bốn này năm này sáu này chơi năm nhà nhà tôi to nhất này đấy anh em nhìn này bài tôi 9 điểm này ông này 9 điểm thì bằng này anh em nhớ trong bài cào miền Nam thì là 99 bằng nhau những cái điểm mà 776655 nó không tính chất có nghĩa là bằng điểm nhau thì là chỉ là bằng thôi đấy 6 này ăn nhà 6 này ăn nhà không này ăn nhà 6 này đấy có nghĩa tôi ăn hết ba nhà nhà này vài tiền không mất tiền đấy ok chưa rất là chuẩn xác luôn ừ. đây là cái dòng điện thoại đánh bài cao cấp mới nhất hiện nay đấy có thể chiến thắng được mọi sân chơi mọi sòng sới bạc về đồ chơi bài đấy, máy này thì ờ, khi em đấy là tôi bảo hành anh em là 3 năm đấy, anh em đấy là tôi sẽ tặng anh em một cây bài kèm theo tai nghe tất cả thứ luôn có nghĩa khi anh em đấy bộ sản phẩm của nó gồm tai nghe và tặng kèm anh em một cây bài điện thoại nghe gọi vào mạng bình thường luôn ok chưa bảo hành 4 năm anh em nhé yeah. Dạ, sau khi tôi test cho anh em vừa đấy tôi đã test cho anh em về đồ chơi rất là nhiều đồ chơi cao cấp về bầu cua tài xỉu sóc đĩa bài đá thì sau đây tôi test cho anh em về những game thì tôi sẽ đứng gần sát đây cho anh em xem luôn nhé thì đây là cái game tài xỉu trước tiên này với những cái phần mềm game tài xỉu này thì tôi có những cái phần mềm này thì tôi có thể là chơi và tôi có thành dành thắng anh em nhé tôi để sát đây tôi đánh cho anh em xem này cái độ chuẩn xác nó này mở cho anh em xem luôn ván đầu này ván này tài đúng không anh em đóng này con này 100 trăm anh tài này mở này anh em chưa tôi có thể biết trước cái quả chơi đấy 11 điểm tài đúng không đóng này con này 100 trăm anh xỉu này mở này anh em chưa 8 điểm xỉu rất là chuẩn xác đúng không anh em đóng con này con này 100 trăm tài này mở này anh em chưa 11 điểm tài rất là ok đúng không anh em con này 100 trăm tiếp tục tài này mở này đấy 10 17 điểm tài đấy, đóng này con này 100 trăm tiếp tục tài này mở này anh em chưa rất là chuẩn xác đúng anh em 12 điểm tài Đấy, sau đây tôi test cho anh em về sóc đĩa này mở cho anh em xem này Đấy, chẵn này đúng không đóng này mở tiếp cho anh em này chẵn này đúng không Đấy, đóng này con này 100 trăm đánh chẵn này đánh 1 tỷ vào chẵn này mở này tứ thử này ok cho anh em ừ. này 100 trăm chẵn này 2 tỷ vào chẵn này sấp đôi này rất là chuẩn xác đúng không anh em đóng này con này 100 trăm nẻ này đánh 500 triệu nẻ này đấy, chuẩn xác chưa anh em đấy tiếp tục này 100 trăm nẻ này ừ, anh em chưa rất là chuẩn xác luôn anh em bầu cua này đấy test cho anh em tất cả những trò chơi ừ. trên điện thoại để anh em còn chơi anh em biết được đây mở này cho anh em xem này đấy ván này tôi đánh con gà này đánh con nai này mở này có hai gà một nai luôn anh em giờ rất là chuẩn xác luôn anh em tôi phải biết được trước kết quả cuộc chơi là tôi thắng và vâng này đánh con gà này đánh con tôm này đánh con nai này mở này gà tôm nai đều có cả ba con luôn anh em giờ rất là ok đúng không anh em ván vâng này tôi đánh gà này đánh tôm này đánh bầu này mở này có gà có tôm có bầu Đấy, rất là chuẩn xác luôn anh em đóng con này con vâng này 100 trăm tôi đánh con nai này đánh con tôm này mở này ấy hai tôm một nai anh em chưa rất là chuẩn xác thì ở trên đây là những cái như vừa tôi test anh em là những cái phần mềm mà tôi đã trực tiếp lập trình ra tôi cũng có thể biết trước kết quả chơi anh em đến bất cứ sân chơi người ta anh em chỉ cần là chụp hình ví dụ anh em chơi trò chơi bầu cua hoặc tài xỉu sóc đĩa chỗ sân chơi hiện nay em anh em đang chơi cái bản game nào anh em chụp hình cái bản game đấy anh em gọi điện trực tiếp cho tôi qua số điện thoại hiển thị màn hình ấy để tôi có thể cung cấp cho anh em phần mềm công thức quy luật để anh em chơi để anh em đánh để anh em giành thắng trong tất cả cuộc chơi mình thì anh em nào cần quan tâm về sản phẩm thì anh em có thể liên hệ cho chúng tôi để chúng tôi giúp anh em giành thắng anh em nhấc máy lên và anh em lưu cái số điện thoại của chúng tôi vào để làm sao để thứ nhất là ví dụ lúc này anh em không cần và những cái đồ bịp này nhưng sau này cũng chẳng may anh em đi đâu chẳng hạn đến cái sòng sới nào hoặc là anh em đang đi ăn uống đâu người ta đang chưa cờ bạc mà anh em muốn giành thắng thì anh em đã có sẵn một số của tôi rồi anh em đã có sẵn số lưu trên máy của anh em rồi anh em gọi cho tôi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 anh em phải xem cơ sở người ta có uy tín hay không anh em phải chọn mặt gửi vàng đấy mình đã mất tiền mua đồ thì làm sao mua được cái đồ chơi nó tốt nó hiệu quả để có thể mình có thể chơi có thể kiếm tiền trong sân chơi với bạn chứ không nhiều anh em mất tiền rồi anh em đi mua đồ nhưng về không chơi được thứ nhất là anh em mất tiền của anh em thứ hai là anh em không kiếm được trong sân chơi mình thì mình sẽ bị mất tiền oan cho nên anh em nhiều anh em một đừng bỏ ra một hai đồng một đắt rẻ chênh nhau một hai trăm nghìn mà mình không mua xong mua những cái chỗ rẻ hơn nhiều khi anh em bỏ tiền mua những chỗ rẻ hơn mình không thể chơi được đấy còn đây là hàng hóa của tôi những cái video vừa rồi từ đầu giờ tôi giới thiệu anh em là toàn bộ là những cái đồ chơi độc quyền duy nhất chỉ mình cơ sở của bạn đấy phân phối chỉ có hai cơ sở chính một là bến xe miền đông sài gòn hai ngã tư sở hà nội đấy anh em cần alo nhấc máy lên gọi điện hoặc qua trực tiếp cửa hàng tôi test hàng thì hàng trực tiếp anh em anh em ở xa tôi có thể gửi hàng cho anh em nhận hàng theo tiền Hôm xin chào anh em chúc anh em thành thắng trong mọi sân chơi mọi sơ bàn mình xin chào anh em